Notorious DJ. You can get some. nướng này lên ăn bữa thì đem đầy đủ luôn nghề nhưng không có ăn một bữa thì đủ bữa hổm đem đủ luôn nghề không có ha à. bỏ mấy con nhỏ đi đục mấy con nhỏ tội nghiệp nó mày cho sống sót đi sống sót cho sống sót thì mai mốt mấy ông kia cũng đục hết rồi à. <laughs> nhỏ mà thịt nhiều lắm nhiều đổ hả rồi đó lưng thịt của mình đó có cái nắp mà đổ vậy không có nước mà họ chụp về bôi đục hào lên ha đừng về mình à, lấy tư liệu à <laughs> quay không mà đâu chụp đâu để tôi chụp cho Đánh ơi giờ nó còn sống không à. nó còn lâu lắm á cái quay lại giật cái này giật máy luôn hồi lại đằng cầu lắm cũng có mà ủa à. con này à, ba con bự luôn chứ à, hai con này ở đây có, có ba con bự nè hả ừ, ừ đủ má ngồi ngồi ba con cho bá luôn nè ba con nó mới tập đó dép này gớt nước chìm phải không mày làm sao gớt mất tiêu ông hỏi ông ngồi ông khóc hết về vĩnh long luôn từ vĩnh long xuống đây đục hào mà không biết con hào là gì về ơi ờ. về về <laughs> mê rồi mê rồi trời trời không biết đục mà đục ra con bự vậy <laughs> từ vĩnh long xuống đây đục hào mà mà, mà xuống là toàn thấy đá đục không nè nè con tông nè mọi người quá trời con tầm này con tầm uh, xanh tầm đỏ vậy nè đó mọi người xem con tầm này đó. nó thường sống ở trên đá trên độ chỗ nào cũng có nó trên nó bò thì anh thiện chứ có gì nữa đây ba con này ba con này bự nè vỗ qua đây đi cảnh đây ơi cho vỗ lòn qua đây đi đang ấy rồi họ ờ, để trong ông đục đi. Đụng vào đây đang đục này cái kia thấy luôn. Để cho ông đục đi, từ từ. Nổi nào giờ đi hết nổi. Ba con, ba con mọi người ơi. Rồi. Ê, còn được nha. Ba em, ba em nè. Ba em mọi người ơi. Bà ra. Thịt không à. Đây, giờ là chơi đục bằng đá luôn mọi người ơi. <laughs> đem à, ba bốn anh em mà đem có con cây búa rồi nè cho cục đá bự nè mạnh lên đục mạnh lên ồ nó dập hết trơn à ồ đập cái kia nó dập hết rồi nó con bự xong được cái đầu kia chở lên cái đầu kia lấy cái đầu kia sọt vô chạy tay đó thấy gác gác rồi đó chẩn đâu nè tôi bị cái đứt tay nè hai đó hết rồi đó nó nó nó đó ôi con ốc này con ốc ấy ngon lắm mẹ ơi con ốc gì đó tôi quên mất tiêu rồi dạ, dạ. ốc biển á Ê, cái nào linh đang con nữa nè ơi nè nè có cái con gì chứ trong không quên vậy là ờ vậy là cái con mượn hồn rồi lấy đi lấy ra nè nè nè nè, nè. lấy con ra này dứt nó ra nè chưa ra con mượn hồn là con gì đó ừ. móc, mượn hồn á nó vô cái vỏ ốc chết nó, sống ở trong á người ta gọi ngốc mượn hồn ăn, ăn, được không được à, như đây trong, cũng con này. trong đây ờ, con ốc mượn con mượn hồn sống trong đây mọi người con mượn hồn ở đây bắt đi về đặt ra nó con mượn hồn trong á vỏ ốc nó chết rồi đây còn mấy con bự nữa nè nó rút chậm rồi mày không bắt được đâu phải đập gió mới được giờ mấy anh em mình à, đục hào xong rồi chạy vô trong à, gần ở trong mọi người từ cái biển chạy vô mấy anh em mình sẽ à, à dự định là sẽ kiếm cái chỗ để mò sò quyết nhum gì đó Ôi, này cho giống ừ con nhum ồ đây là con nhum mọi người ơi con nhum biển nè mọi người thấy không con nhum biển con nè ôi được con nhum biển rồi nè nhum biển hả? vỏ lại đang chạy hiện hiện rồi đụng sợ nữa chứ ông ơi có có sợ nhưng mà nó đâu phải nhiều đâu ừ. mà kiếm cái chừng chục con mới về ờ, ăn chung với hào dính nóc gai mọi người còn sống không ủa ừ, còn sống luôn hả vậy nè ốc gai quá trời to nè mọi người không nè ốc gai nè ngọt lắm mọi người mình ờ, hình ờ, già thụ của nó cũng đẹp nữa đó đường em móc ra với em nhâm biển nha ừ, cái con ấy nè con này lâu lắm mới thấy nè con gì nè nè con này đẹp ghê cho mọi người con gì mà mình quên tên mất rồi nó, ông ánh ông ánh để ngoài nắng nó ông ánh ánh đẹp lắm gọi gọi lọt ra gọi nó mất luôn rồi ừ bắt luôn rồi đen con nè không bỏ đi kia kìa Ờ con ống ánh nãy nè con này như là chết rồi đúng nhanh là nó có hai cái miếng ép lại kinh này mút rồi không lên nè ừ. con ghẹ ghẹ hả ờ con này nhiều loại ghẹ lắm cái này là con ghẹ gì nè ghẹ bắt được con ghẹ nè mọi người hang này nè hang này nãy nó chui vô nè mấy thằng lòi nhỏ luôn mày để cá thằng lòi chui hang nào cảnh nãy nó chui hang đó đó nó nó xịt xịt đó móc hang con ghẹ này nè mọi người nó chui trong cái hang đó đâu thấy đâu móc lên đi đó trời ơi đây hai em mọi người hai em hai em hai em hai em ghẹ này ngộ không thấy nữa trời cá thòi lòi nè đó cá thòi lòi kìa mọi người nó chạy chạy chạy đó nó nó nó nó nó chạy hay lắm mọi người nó đeo nè nè ôi dính con hái xăm cái gì nè mọi người mọi người coi con này phải phải con à, phải con hái xăm không nha nè không cái này là cái sinh vật chứ không phải trái chuối nè vậy nè nó <laughs> đã chưa hải xăm hải xăm cái gì đó ơi hấp dẫn nha hấp dẫn nha một em lạ lạ luôn mọi người rồi bỏ trên đi không biết về hỏi ông thứ ơi hỏi ông ấy thứ ơi tôi thấy con hải sâm tăng được đó ngon quá trời mấy em này luôn mọi người nhiễm gai cũng bắt luôn đây nè quá trời rồi mọi người biết con này con gì để với bình luận nha mình cũng không biết con gì luôn mà lúc mò lên thì cứng ngắc mà bây giờ nó mềm meo rồi thục luôn rồi thục luôn rồi nè đó mọi người thấy không đó dạ. người thấy chưa lỏi ra trời ngóc ra đâm đó con to to mọi người mọi người biết con này là con gì à, để với bình luận nha giờ mò tiếp nữa mọi người ngồi dính con lạ lạ quay mọi người xem tiếp nha đây mọi người nãy giờ bắt một đống à, hào luôn nè thấy không một bọc cho bá luôn nè nếu mấy con này không biết con gì luôn mọi người biết để à, dưới bình luận nha có ăn được không nha đó còn cái con này là cái con ốc mượn hồn mới lấy ra nè mọi người nó trong con ốc hồi nãy mới mới lấy ra nè đó ốc mượn hồn nó gì nè mọi người thấy không to chưa dạ, nè con ốc mương con ốc mương hồn là nhìn thấy rất hấp dẫn không người nhìn thấy không ủa, to chưa ốc mương hồn này ăn rất là ngon luôn mọi người đó rồi clip của mình anh mấy anh em mình đi bắt uh, hải sản biển uh, đục hào là tạm dừng đây mọi người mọi người xem clip thấy thú vị uh, nhớ chia sẻ video cộng gãi trên mạng xã hội uh, cho mọi người cùng xem ủng hộ bằng linh nha đừng quên để uh, lại một like cũng như ý kiến mọi người bên phần bình luận video nha chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp mọi người trong clip sau nha